Citech, một đơn vị đã đồng hành với rất nhiều các công ty lớn trong 21 năm qua, điển hình là các khách hàng. Tổng công ty Điện lực Việt Nam với rất nhiều các công ty đơn vị thành viên, tập đoàn dầu khí, các nhà máy thủy điện, nhiệt điện, các nhà máy sản xuất. Trong 21 năm qua, Citech là đại diện độc quyền các thương hiệu đến từ Mỹ, Pháp, Đức, Italy, Úc, Áo, Nhật Bản và rất nhiều các nước khác. Citech đã triển khai rất nhiều các dự án trải dài trên diện rộng khắp Việt Nam và đã đạt được rất nhiều chứng chỉ do hãng cung cấp. Công ty HDE là một công ty chuyên sản xuất các thiết bị kiểm tra, vận hành các thiết bị trên lưới điện. Các sản phẩm của HDE được sản xuất tại Mỹ.